Gần đây con có tìm hiểu thì được biết rằng ánh trăng trong đêm rằm mang âm khí rất nặng, không tốt cho những người thường xuyên đau ốm, bệnh tật, những người vừa mới chuyển nhà hay đang trong thời gian làm nhà, những ai công việc đang gặp nhiều khó khăn, thua lỗ, đường tài lộc không mấy thuận lợi. Điều đó có đúng không hả Thầy? Xin Thầy giải thích cho con được rõ, con xin cảm ơn Thầy. Hôm nay Thầy mới nghe thấy bạn Lê Trường Giang, bạn nói thế này đấy. Thưa đại chúng, trong kinh ấy, Đức Phật của chúng ta cũng còn từng được ví là mặt trăng, nghe không? Nhá, dạ, mặt trời, nghe không? Thế thì chắc chắn mặt trăng và mặt trời không phải là cái ác hại đối với chúng ta đâu. Nghe không? Đêm tối mà có trăng ai cũng thích đấy, chỉ trừ mấy ăn trộm thôi, tâm xấu thôi. À, chứ còn người lương thiện như chúng ta mà trời tối có trăng rất đẹp, ánh trăng nó rất dịu mát. Nghe không? cho nên người ta thường gọi là mặt trăng trí tuệ là thế đấy trăng mà lại trăng rằm nữa nó sáng vằng vặc giữa bầu trời đêm mà trăng sáng vằng vặc nó đẹp ghê lắm thầy cũng là người hay ngắm trăng À, dân thành phố thì họ khao khát lắm vì họ ít được ngắm trăng vì đèn nó sáng quá nhưng mà cho nên chúng ta mà ở những cái vùng quê được ngắm trăng nó đẹp ghê lắm ánh trăng nó là một cái mà gọi là trời ban tặng cho nhân loại đấy thiếu ánh trăng nó cũng là thiếu một cái gì rất lớn đấy. Vào. Cho nên ấy, những cái quan điểm cho rằng là ánh trăng đêm rằm mang âm khí nặng nề là không đúng, bạn Trường Giang nghe chưa? Cái đó là hoàn toàn không đúng chút nào. Rồi nó không tốt cho những người đau ốm bệnh tật, những người mới chuyển nhà hay đang trong thời gian làm nhà. <laughs> Nghe không? <laughs> Nguy hiểm có nhiều gia đình người ta làm nhà người ta mong trời có trăng để làm thêm giờ cho nó nhanh à, cho tiến độ nó nhanh rồi những ai đang làm ăn thua lỗ khó khăn về đường tài lộc đấy không biết ai đẻ ra cái quan niệm này cái quan kiến này nghe không? cái này là hoàn toàn không đúng nha hoàn toàn là sai lầm là tà kiến là mê tín Đó, thầy nói cho bạn lên trường giang biết các phật tử cũng biết luôn nha trăng đêm nhiều ai bây giờ không nhớ được ờ, mà không nhớ cái hồi ức trẻ thơ của mình Đấy, trăng rằm trung thu ai cũng nhớ và thầy vẫn nghĩ cái ánh trăng trung thu hồi bé của thầy như thế nó vẫn ở trong tâm của thầy ấy, và nó làm cho tâm hồn mình nó tươi mát rất là nhiều chứ và đấy là một cái điều rất quý ừ, ánh trăng là một cái món quà mà thiên nhiên ban tặng cho nhân loại vô cùng quý mất ánh trăng là mất rất nhiều ý nghĩa trong cuộc đời nghe không rất nhiều cho nên là đây Thầy nói với bạn Trần Giang, những cái đây là tà kiến không đúng với chính Pháp của Phật. Cho nên bạn đừng lo gì cả, cứ đi trung thu, cứ ngắm trăng thoải mái nha.